em thân mến hôm nay chúng ta chơi cái gì nhỉ? có rất nhiều anh em yêu cầu tôi bộ này bộ kia đấy tôi phải lựa lựa xem là cái trận đấu nó có cái gì thì chúng ta sẽ lựa theo thôi ủ hai con rồng mập anh em ạ không lóc thì nó lại ngu người anh em ạ chắc là tôi lóc lại nó này thôi đấy nhưng mà thực ra thì ý định ban đầu thì cũng không có định chơi gót gót rồng mập đấy nhưng mà anh em thân mến á anh em ạ <laughs> Tôi phải nói thật với anh em là dạo gần đây <clears throat> thì cũng có rất nhiều anh em là cũng có yêu cầu tôi chơi bộ này Thực ra tôi cũng không muốn chơi nhưng mà thôi được rồi, cho thì chơi thôi Nhưng mà nhớ là cho là cho là phải lên hai sao chứ không phải là cho kiểu là cho hai con Ok Nhưng mà có thì chơi thôi anh em ạ Ok, tôi thực ra tôi ưu tiên cho hai cặp ở trên này này Ở trên bàn cờ chúng ta có hai cặp này hai cặp thì có thể cơ hội lên hai sao thì nó cũng sẽ có Đấy Tôi phải nói thật với anh em là trong cái clip Insector ấy Tôi up vào cái ngày hôm qua Thì có rất nhiều anh em kêu ca <laughs> Có nói là Tuấn Cơm dạo gần đây thì có vẻ như là không bắt kịp xu hướng Đấy ờ, Xu hướng nó hơi bị lỗi thời <laughs> Cái meta từ đời nào đời nào rồi Bây giờ cái bộ đấy nó cất kho còn ai chơi Insect nữa Thế mà rồi tuần cơm ờ, coi như là ao meta là cái mức độ mà còn phải chơi cái meta insect <laughs> cách đây ba bốn mùa. Thì nhiều người yêu cầu tôi chơi thôi, tất cả là do anh em yêu cầu chứ tôi nào có muốn chơi. Tội gì mà phải khổ thế anh em, chơi một cái bộ nó yếu khó. Làm clip làm mãi mới được cái clip để à, phục vụ anh em đây anh em ạ. Chơi insect vãi cứt luôn. <laughs> Thôi thì tôi cũng phải nhà hàng trước cho anh em để anh em biết là thực ra thì sắp tới đây sắp tới nhá sau một cái update nữa thì insect nó quay trở lại comeback đây anh em ạ comeback mạnh luôn với một cái món đồ mà nó kích hệ insect kinh khủng lắm Đấy, nhưng mà thôi được rồi anh em cứ hồi sau sẽ rõ nha anh em nhá còn bây giờ cũng không nói trước Đấy, sẽ có những cái món đồ kích hệ giống như kiểu là, là găng tay Kira này Thì chúng ta sẽ được kích hệ Kira Đấy, hay là cái uh, ba tia thì chúng ta kích hệ người lùn Đấy, sau này cũng sẽ đầy đủ thôi, tất cả các loại hệ thôi ta có những cái hệ ờ, ví dụ như hệ insect này hay là hệ hồn hệ linh hồn ui rồi có mấy cái món đồ đấy cũng hay phết đấy anh em ạ nhiều khi là chỉ cần ờ, coi như là là một món đồ duy nhất là kích hệ được rồi Đấy, không cần phải là, là có những cái con bài thuộc cái tộc đấy Tôi lấy ví dụ như là nếu mà có một cái món đồ mà nó là cái món đồ kích hệ Gladiator uh, Dã man <clears throat> Chỉ cần một cái món đồ kích hệ Greater thôi nhá là anh em không cần Dominator luôn <laughs> Nhưng mà tôi không hiểu là để làm gì cái Món đồ ấy sinh ra để làm gì Nghe thì có vẻ là, là khá là đần độn đấy <laughs> Nhưng mà bù lại thì có những cái, cái cái cái món đồ mà nó liên quan đến những cái hệ tộc khác Mà nó cũng thực sự rất là kinh khủng Tôi lấy ví dụ như là Meteorite Trời Uh, bây giờ mà có món đồ kích hệ Meteorite nhờ <clears throat> vãi cứt luôn anh em ạ à. thật sự như thế luôn meteorit là một này thứ hai là gì tiên tri hệ tiên tri của con Batman ấy đấy có một cái món đồ mà kích hệ vào cái cái đốt đấy thì ồ oh, không dám nghĩ không dám nghĩ <laughs> chắc là cũng không có đâu anh em ạ à. tôi nghĩ là thế <clears throat> có chắc là mất cân bằng lắm ok <clears throat> đây hai con đỏ u như này mạnh rồi đấy anh em như này thì có khi round này tôi bán nó tôi up cấp nhờ Mạnh rồi đấy Cái cái tầm round này Mới có round 6 mà hai con con con Skull Hunter thì khỏe anh em ạ Thôi được Tôi sẽ up cấp round này anh em nhá ừ, Up cấp cho thêm con CM vào Bắp Mala Đấy Tung trưởng sớm Hợp lý Gọi đệ sớm anh em ạ à. Đẻ nhanh vớ vẩn đẻ là hai lứa là, là ngon rồi Ok u nhưng mà cũng gặp thằng siêu đẻ này siêu đẻ cũng kẹp uh, ờ, cm để đẻ cho nhanh hơn này tôi cũng siêu đẻ đây tôi cũng là siêu đẻ đây ồ khỏe mà trong cái thời điểm mà đầu game ấy thì cái con uh, con con người đá stone split ấy nó không khác gì một con bom ở trong cái thời điểm đầu game anh em nhé <laughs> nó giống như thế đấy anh em ạ nó vừa có stun mà nó còn vừa có sát thương vật lý diện rộng ok mạnh ở đấy anh em ơi <clears throat> ở đây có con gấu này vớ vẩn gấu lại gấu đù lên hai sao à ờ gấu đù lên hai sao thì cũng được đấy anh em ạ con này nó tăng cơ hơi bị được luôn chưa chưa chưa chưa chưa ghép được anh em ạ tôi cũng muốn ghép lắm nhưng mà tôi tính toán thế nào tôi thấy là những cái món đồ đấy nó cần phải có một cái sự chẵn hơn đấy nhưng mà bây giờ nó ghép xong nó hơi lẻ nữa thôi cứ bình tĩnh Ê búp mà là Đúng rồi hay quá Trời ơi búp thế nó mới là búp chứ Quá tuyệt vời anh em ạ Hay quá nhờ Đùa đánh chuỗi thắng lên Ui ui gấu đù lên hai sao luôn này anh em này Dã man chưa Nó đù hai này Hay là chuyển sang Metalit đỏ Ui cái bộ đấy cũng phải đài luôn Nhưng mà vấn đề là chưa có con phong vũ Thôi từ từ bình tĩnh ừ. Đấy nhá <clears throat> Gót rồng mập không biết là có chơi được không anh em ạ Về căn bản là, là, là từ từ Bây giờ ví dụ như là bây giờ con con rồng mập nó lại không lên được hai sao ấy thì chắc là tôi quay xe ra tôi chơi người nước nha anh em nhá người nước rồi Rồng mập bây giờ vẫn còn đang Một cặp ở dưới lừa <laughs> Cho rõ ràng là cho rất sớm nhá Từ rau rau ba đúng không? Hay rau hai nhỉ? Rau hai Đúng rồi tôi nhớ là rau hai không có tiền tôi mới phải lóc lại Cho hai con rồng mập Xong cuối cùng là bây giờ Vẫn là một sao Thế thì nó hơi khó chơi u vớ vẩn đánh chuỗi thắng luôn này anh em này Được quá nhở đấy tôi nói rồi bài mạnh mà đây rồi cm lên hai sao ok cho vào luôn <clears throat> có dominator này có làm tí gladiator không nhở bỏ con đá ra bỏ đỏ ừ không được <laughs> dính gấu dính hệ banda anh em ạ <clears throat> không được không được không được thôi rồi thôi, không chơi nói chung là cái tầm này là chơi theo cái kiểu là, là sát thương hỗn hợp vừa vật lý vừa phép còn hai người chưa gặp đấy là an hói à an hói đang eco và liv nói chung là cũng vẫn ăn được thôi eco trắng luôn mà 10 máu <laughs> Quá nhiều trong một cuộc tình Đây rồi Đỏ rồi anh em ơi, bây giờ mới ra đấy. Bây giờ cho vào thì thì thì, thì thay con nào ra? <clears throat> con rồng thì bây giờ chỉ thay được con CM thôi à? Rồng thay CM thay thay con gấu á? Không, gấu không thay. Gấu khỏe mà. Bây giờ cái con rồng nó sẽ thay con CM tạm một round ở round uh, round mười 11 12 Thì có thể tôi up lên 7 tôi lại cho CM vào Nói chung là sắp có chuỗi rồi đấy anh em ạ Bài khỏe mà, bài này khỏe mà Kẹp hai đá, ví dụ như là có bốn đỏ thì tôi cũng sẽ bỏ bớt đi Con gấu, bỏ gấu đi để kẹp bốn đỏ vào Đấy, 4 đỏ, hai spirit kẹp với cả rồng ở level 7 Quá wow, ok luôn Từ từ nhá để xem nó, nó bài nó ra như nào mà, mà nếu mà bây giờ cho gót luôn ấy thì thôi gót dùng một hai sao rồi ngon lắm Đấy, nhưng mà chưa thấy ra chưa thấy ra anh em ạ rồi cứ từ từ nó từ tồn rồi đồ này là cũng là cho các dòng mập được dòng mập này cho đồ tăng cũng cũng, cũng ngon nha anh em nhá rồi tôi chốt đây u uh, đây rồi được đấy Ladies and gentlemen, my personal showtime. Đồ mà cho con Skull Hunter này có vẻ hơi sai anh em ạ Thôi cái cái cái, này tôi sẽ bỏ Spirit ra tạm vậy Bỏ Spirit với bỏ đỏ để chúng ta có slot cho con rồng nha anh em nhá ừ. Đánh đi tăng cơ 2 sao về trên thôi chứ cũng chả phải cần phải kích hệ Chơi bằng 2 sao thôi anh em ạ Tạm thời ờ, cái tầm này tôi có hai con búp mala thì tôi sẽ ờ, sẽ không lấy mana vội nha anh em nhá Tôi sẽ lấy những cái món đồ khỏe đã Những cái món đồ tích dần cái sức mạnh của nó Huyết trượng là đương nhiên là phải có rồi nhá anh em nhá Chấn phái không thể không có ở trong cái bộ gót Đấy. Giáp xoay thì đương nhiên rồi Cũng là món đồ chấn phái con rồng Có giáp xoay con rồng này nó sống dài hơn Nó sẽ gây được nhiều đam hơn đấy, Rất khỏe đấy Tôi đã tích được những cái sơ tách đầu tiên Giết Giết Ok hay quá hai sơ tách Đấy có chuỗi rồi anh em kìa à, từ từ nhá bây giờ cái sơ tách đấy có thể là để cho người nước đấy anh em ạ bởi vì là cái con sao level tôi lên được hai sao nhưng mà vẫn chưa thấy grim griếc con rồng mập là phải đi với grim combo chứ còn nếu mà đánh một mình bắn đơn từng trưởng một thì yếu lắm không biết là cái đội hình này có thể là cắt chuỗi của đối thủ được không này trông cái đội hình nó hơi chấp vá anh em nó, nó chả có con nào liên quan đến con nào ấy đấy Bây giờ có một cái câu hỏi đặt ra cho các anh em đang xem kênh đấy chính là tìm điểm liên quan giữa tất cả những cái con cờ đang có trên bàn cờ. <laughs> anh em thử tìm cho tôi, cho tôi một cái điểm liên quan của hai con. Đấy, hai con cờ với nhau đi có có cái con nào liên quan với con nào không? Tôi tôi chưa thấy một cái điểm liên quan nào đâu. <laughs> Nhưng mà tại sao nó vẫn đánh được chuỗi thẳng thế này? Ui thậm chí là ăn cái nhà bít này anh em này, bít đây đây nó gọi là bít thần giáo phải không? Ôi rồi ôi Bít thần giáo với chúng tôi Xin luôn cái chuối. Đấy, đến đây thì nhiều anh em xem kênh sẽ nói là đó là cái sự may mắn Nhưng mà anh em ơi, anh em sai thật rồi Sai hoàn toàn luôn nhá Đó nó là cái khả năng của tôi <laughs> Mà còn ai không nghĩ đấy là khả năng của tôi thì có thể anh em có thể nghĩ đó là cái khả năng về cái sự may mắn nha anh em nhá Rồi rất có thể là ăn hên à, có thể là vì là hên nên mới có thể ăn được đối thủ ở round vừa rồi rất có thể là như thế ok ủa cái thằng top 2 nó to vãi cứt ra anh em ạ hai con cờ Clyde, Agali lai Evil cờ lai lên được hai sao hết ui gặp luôn đấy hả mày ăn theo thằng này nhở mất chuỗi rồi ui giấy liệu rằng có phải là khả năng ờ liệu rằng có phải là khả năng khi mà có thể đánh được với nhà hai cờ lai kết hợp với cả cả bốn đỏ được không được không ồ ồ ồ sao sao sao như nào như nào như nào như nào như nào ồ chưa chưa chưa ồ ồ được không được không được không được không được không được không được không được không ui rồi ôi anh em ơi à, ừ, may mắn đấy mà <laughs> may mắn thôi may mắn mà bình tĩnh nha rồi để <clears throat> sao bây giờ để này chắc mạnh rồi à? đủ mạnh không à? anh em nhìn cái top hai vừa lại không top hai ui lỗ phải sang xem luôn này tại sao cái đội hình vớ vẩn thế này mà ăn được vừa lấy là còn chưa có con heo thôi nhá vừa lấy là còn phải thay bằng con con con uh, con water spirit đấy đấy nó phải <laughs> nó phải thấy, thấy, thấy, thấy quá là sốc nó phải thấy rất là lạ đấy phải sang nhà của tôi để nó xem xem là nhà của tôi có cái đéo gì mà ăn được rồi nó trong khi nó bốn đỏ hai sao rồi nhá bốn đỏ full hai sao đấy swordman là con rất to nhá sờ hunter là con rất to đấy lava saman là cái con rất to đấy bốn con hai sao rồi kết hợp với hai con clan hai sao nữa đấy chính là con agali và còn Evil ma ơi ờ, tôi vẫn ăn được Đấy anh em thấy chưa uhm, Hên không Hên <laughs> Quá hên luôn Rồi nha bây giờ cái tâm này Chúng ta có thể là tính đến cái việc là xả xả một chút để form được cái đội hình God ở sau round ờ, uh, 16 Đấy bởi vì là bây giờ nếu mà giữ cái đội hình này thì nó sẽ mất chuỗi sớm thôi anh em ạ à. <laughs> Anh em tin tôi nhá Anh em cứ tin tôi là nó sẽ là như thế đấy ờ, chắc là tôi sẽ phải form sớm ở đây thì chúng ta cũng có thể là kết hợp hai gót được rồi Đấy, nhưng mà gót kết hợp với rồng mập thì nó bị một cái là như này đấy chính là gót đỏ rồng mập thì nó phải có green đấy và cái quan trọng hơn là khi mà tôi form bài ở level 8 thì chúng ta sẽ không có cái con con con cm để bắp mana <clears throat> và con rồng này thì bao bao lâu rồi nó sẽ tung được trưởng thì thì tôi tôi cái này tôi cũng phải hơi đắn đo một chút <laughs> Ờ, nó sẽ rất lâu để nó có thể tung trưởng trong khi là bây giờ chúng ta có thể tung trưởng sớm mà nó khá khỏe lại ok nhá ở đây có ma lăng nhá rồi lên 8 cái đã này lên 8 thì có thể nó sẽ là như này tạm một vài round <coughs> từ từ đã anh em nhá bây giờ phải đồ đã này rồi chốt cái uh, cái cái cái trượng này để tí tôi ghép cái um, gậy tá ác giảm hồi máu <clears throat> đấy còn cái món đồ còn lại thì tôi vẫn chưa muốn lấy viên ma lăng anh em ạ <clears throat> quả thật là tôi chưa muốn lấy viên ma lăng thật sự là thế nếu mà tôi lấy tôi lấy ngay từ rang 10 rồi đấy, tôi vẫn để dành cái slot đấy đấy còn để dành để làm gì thì hồi sau sẽ rõ anh em nhé nói chung là mọi cái mà tôi không lấy hay là tôi lấy nó đều có trong tính toán rồi chứ không phải là lấy linh tinh đâu cái bộ rồng mập kết hợp với cả đỏ thì quá thông thạo rồi anh em ạ ừ. ok rồi để xem là là chúng ta form ở bài ở rau sau được không hay là chúng ta có thể đợi rau sau nữa đến khoảng rau 18 hợp lý bởi vì rau 17 thường rau 17 ít người người ta xả tiền rau 18 19 còn hai người thì thường người ta tính toán được là gặp ai người ta mới xả tiền ù uh, ra con gấu gấu mết này cho gấu mết vào chơi ba mét à <laughs> có già luôn này bác đái thật có già có cm luôn nhưng mà tôi hứa với anh em là hôm nay chơi gót rồng mập rồi khổ thế như này tự nhiên lại ra con này làm cho tôi đang suy nghĩ quá đấy mất thôi khổ ra con gấu mết thì thực ra cái con này nó, nó cũng chả khỏe đâu đừng có bị lừa gấu mết yếu ở sừ gấu mết yếu lắm đừng có chơi tôi ơi Đúng <laughs> rồi Dã man thật sự đấy Tự nhiên nó ra anh em ạ à. Hay đá tí 9 mét 9 miệng nhờ Mà đồ không có giáp băng Vấn đề là nó ở cái chỗ đấy đấy Và may qua tôi vẫn chưa chốt cái đồ kia Tức là tôi vẫn có thể ghép được giáp băng ở round 20 anh em ạ à. Tôi muốn chơi gót cơ Không biết là, là, là, là thế nào đây mà ra bài rõ lừa luôn bây giờ mà phải ra con gấu bếp hai sao thì tôi còn tự tin nhưng bây giờ có gấu bếp một sao và tôi bỏ một con già rồi đấy anh em ạ à. đầu game bỏ một con già rồi đấy u uh, rồi dragon clay hai sao này ui vậy đái đấy bạn ơi có cả gấu mết luôn nhưng mà ui gấu mết lướt khỏe phết đấy nhờ anh em nhờ lỗi thế ui lại ra thunder này làm nào bây giờ bây giờ phải chốt Bây giờ là phải chốt anh em ạ à. Bây giờ tính là phải chơi cái gì Bây giờ chưa chốt đây này Khổ thế chứ nị Tôi nói thật với anh em mà tôi rất hay vướng vào những cái trường hợp như thế này Khi mà một cái người chơi phải nói là thông thạo tất cả các bộ lay up Thì cái việc mà bài ra nhiều chả biết chơi cái bộ gì luôn ờ, Rồi tính xem còn thằng nào chưa gặp nhờ Xả tiền thì, thì, thì có thể là phải xả đấy Ồ, chưa gặp cái thằng đang cô chưa gặp thằng Eco và chưa gặp thằng lv lv thì bây giờ đang chơi câu gấu Đang câu gấu <clears throat> Cũng chưa mạnh lắm anh em ạ à. Vẫn có thể ăn được Đấy còn thằng thằng thằng thằng Eco về dưới thì có vẻ như là sắp xuống hố rồi. Nếu hiểu trời gì luôn. Thằng này chắc là bít kẹp với cả 40 lít phải không? Ui nhưng mà trông trông trông trông trông trông cũng to đấy anh em ạ. Trông cũng to đấy. Ồ. Ồ to thế, to thế. Ui to thế to thế to thế to thế to với ai ờ rồng mập vẫn đang gánh anh em ơi quá ê ủ thôi thôi thôi thôi thôi thôi không không không không không đừng để bị lừa đừng để bị lừa đây rồi đây rồi đỏ <laughs> đây rồi anh em ạ đừng lừa đừng để bị lừa đừng để bị lừa không nhất định là không nha anh em nhá gấu đeo bốn đỏ dí thẳng lên trì luôn nào, thích TB Fallen Witcher kẹp với cả cái dê Samana Không có cái cơ hội đấy đâu Ui rồi ôi, tôi cứ nhìn thấy cái thằng nào chơi cái bộ này là tôi cực kỳ là là, là, là, là ghét luôn Đấy, tôi dí bằng chết thì tôi Không có cái chuyện lật kèo để cho mà cắt chuối ở cái đao này đâu Anh em ơi TB Saman à Ô oh, 4 Saman đủ rồi TB cũng hai sao rồi Nhưng mà có sống nổi đau này không với 9 máu Trời bất não này Ui, Một pha lửa oh, Xong rồi Xong rồi Ui rồi ôi bạn ơi Đi là chắc luôn 9 máu Đi chưa đi chưa đi chưa <laughs> uh, Đi rồi Nào có thích chơi cái bộ eco mất não không Đấy anh em thấy không Thích đánh Gecko mất não với chúng tôi à Để định tính toán là gặp tôi không xả tiền để cắt chuỗi Do đó thì các bạch top 1 á ừ, Không đâu Đây rồi clip rồi anh em ơi Rồi chốt dòng mập rồi ừ. Gót dòng mập là chuẩn rồi đấy anh em ạ Chọn đúng liền văn minh luôn Ok Mà thực ra thì bây giờ tận round 20 mới ra Dream thì thực ra thì cũng là do tôi chơi hay thôi anh em <laughs> Không thể phủ nhận được cái việc đấy nhá Cái hay đương nhiên là nó vẫn hay Đấy Đến bây giờ tôi mới bắt đầu chuyển sang form dần đây này Đấy còn vừa nãy vẫn phải đá qua một vài cái lap khác Ok <clears throat> Những cái tầm này thì nói chung là nó ổn rồi <clears throat> Với cả đẩy được cái mối họa rồi Đẩy được cái thằng Fallen Saman đi rồi anh em ạ à. Eco đấy Mấy cái thằng đấy xong Eco nó lật kèo kinh lắm Đấy tốt nhất là không cho Eco Nhưng mà thằng đấy nó được Eco Nhưng mà nó lại, lại, lại, lại, lại coi như là Nó cứ nghĩ là nó có thể ăn được tôi Xong nhưng mà cái quả đấy tôi lại gắt quá đấy tôi lại coi như là đẩy lên chín luôn thế là <clears throat> cuối cùng <laughs> kết quả như nào thì anh em cũng đã biết nhá anh em nhá rồi <clears throat> tạm thời nó sẽ là như này bởi vì bây giờ chúng ta máu nhiều nên là cái việc mà cho sáu đỏ vào thì nó phải nói là nó rất phí anh em nhá chúng ta sẽ cho những cái con bắp mala vào <clears throat> để có thể tung trực trưởng à, tôi chưa chuyển đâu Thậm chí bây giờ tôi đang kích hệ là bốn nguy luôn <clears throat> Không có mana anh em ạ Đấy, Tôi chưa lấy mana Nên là, là, là chúng ta đang kích ủ thải tối 6 mét à 6 mét kẹp 5 rồng đúng không Này thì 6 mét 5 rồng Đừng bảo thằng này cắt chuỗi tôi nhá Thằng này cắt chuỗi thì họa luôn đấy cắt hộ cái bạn ơi Ui rồi ôi anh em ơi Cái bộ chấp vá mà vẫn ăn được cái bộ 6 mét 5 rồng luôn Ảo thật sự Con già tôi lên hai rồi này anh em này Tôi có con già hai ở đấy nhưng mà tôi không mua <clears throat> Tôi không mua nên là, là, là, là Tôi cũng thấy là hơi bị lãng phí Trận này về căn bản là muốn chơi ờ, theo yêu cầu các anh em ở trên kênh Anh em yêu cầu bộ này nhiều quá Thật <laughs> Nhiều quá Rất nhiều người yêu cầu cái bộ này <clears throat> Chứ còn nếu mà bình thường tôi chơi thì tôi như này là tôi sẽ chuyển sang là mết đá đây anh em ạ, mết đá khỏe 6 mét kết hợp với cả 4 đá <clears throat> Ở level 8 mà chơi rồi Lên 9, lên 10 là 6 đá, 6 mét, 5 rồng Chơi được hết Rất khỏe 4 đá, 6 mét, 5 rồng Đều có thể là chơi được là 6 đá, 6 mét <clears throat> Dòng mật này à, tung trưởng hơi chậm anh em nhá Đấy, May mà tôi để cái con Bắp Mala ở trong đội hình ấy ui nhưng mà khả năng mất chuôi với cái thằng feather này rồi bởi vì là cái con con tabu của nó vẫn sống bây giờ nhổ phát chúng con tabu thì mới sống được Ôi không được rồi, khó rồi Nhổ vào con con con gấu ạ Thế thì khó rồi, thôi được rồi Là của bạn Ok, không sao Feather <laughs> thì lại không ngại anh em ơi Tôi cũng muốn là như thế đấy Chứ còn nếu mà mất chuỗi vào tay của mấy thằng beat này Hoặc là mấy thằng thằng thằng chơi mết 9m hoặc là 6m thì nó sẽ nguy hiểm đấy cho chúng ta đấy. Đánh khá vất vả, còn nếu mà vào cái bộ Feather thì thực ra late game thì vẫn thua tôi thôi. Đội hình Feather cửa gì ăn được 6 đỏ anh em. 6 <clears throat> đỏ có Batman nó đốt hết. Cái bộ đấy là cái bộ mà không hồi máu anh em ạ. Nó không có hồi máu gặp cái bộ sáu đỏ gần như là thua chưa kể là những cái bóng ấy nó chết những cái bóng ấy bóng của chín feather nó hiện ra xong nó chết đi là, là cái con heo nó gọi được cái xác mà nó thành cái con thật luôn cũng tung một trưởng ui đi ơi ui giời ơi chơi chín warrior thì chắc chắn là đi rồi <clears throat> gót rồng mập còn đây là gót rồng mập đều ấy nhá chưa phải là gót rồng mập bắc binh 6 đỏ đâu đây mới chỉ là bốn đỏ thôi mà tôi kết hợp các cái con vào trong nó khá là mạnh mấy con bắp mala thực ra là thực tế là rất là mạnh đấy anh em ạ trên thực tế là nó sẽ tung trưởng sớm và nó sẽ gây được nhiều đam <coughs> rồi rồi tôi xả tiền mạnh ở đâu này luôn ok thôi được rồi cái này tạm rồi bốn đỏ nhưng mà hai sao thế là được rồi <coughs> nắm chín máu thì bây giờ tôi vẫn chưa có nhu cầu sáu đỏ đâu anh em ạ Mặc dù là đúng là tôi có 6 đỏ đấy Bây giờ nhá Chuyển sang Saman nó lại ngon anh em ạ <clears throat> Bây giờ rồng mập đấy, Kết hợp với cả 4 Saman thì làm sao Có được không Chưa ở level 9 à Nhưng mà hơi thiếu mana Tôi đang lo vấn đề là tung trưởng thôi Bởi vì hiện tại là tôi không lấy viên ma lăng Đấy nên là cái cái việc tăng mana của tôi nó nó đang phụ thuộc vào con CM ở phía dưới. Ừ. Nhổ trúng vào con con ta vũ chờ là thắng nhổ được không được hay thế thì ngon rồi thế thì ngon rồi đấy thế thì chưa biết được thế thì chưa biết được thế thì chưa biết được hay quá ồ chắc là cũng không ăn được đâu không ăn được nhưng mà mất ít thôi không nhiều hay quá thế là được rồi chín phe giờ kẹp với cả con uh, shadow à cái bộ này giải là người ta hay chơi lắm này Đánh rank thì chả thấy ai chơi mà vào giải cái bộ đấy ngon ừ. 4 Saman anh em Như tôi đã nói Đỏ bây giờ nó chẳng có cái tác dụng gì Bởi vì chúng ta máu chúng ta còn đang mắc binh Máu đang 83 máu đi Đỏ cái gì đâu bốn đỏ khác gì sáu đỏ Chả khác nhau là mấy Nên là cứ bốn sa man vào đã Lại vừa tránh được cả đun luôn nhưng mà trận này slow ball quá anh em ơi Trận này đánh nói ờ, chung là quá hay à <clears throat> Đầu game ờ, sắp xếp bài các thứ Cho toàn mấy cái con nèo khà nèo khèo Anh vẫn có chuối được anh em ạ Đấm mấy cái thằng mạnh Thế mà rồi cuối cùng ờ, vẫn giữ chuối <clears throat> Ảo Maklada thật sự Thôi rồi bây giờ cái tầm này nhá Sẽ là lên 10 luôn Hay là roll ấy nhở Roll dòng mập 3 sao nhỉ Thôi roll dòng mập 3 sao cho nó chân lý <clears throat> Tôi bình thường tôi cũng lên 10 luôn đấy Nếu mà chơi theo cách thông thường của tôi tôi sẽ xí luôn 10 Mà chơi để biểu diễn thì tôi lại roll ở 9 Kiếm con 3 sao đi nó cũng ok Ok rồi <clears throat> Bình tĩnh nha anh em nhá Roll dần dần Trong lúc đấy có thể là chơi cái bộ này chúng ta sẽ thua một vài lap Và máu nó sẽ tụt dần về cái ngưỡng mà chúng ta mong muốn Đấy chính là 30 máu trở xuống Dưới 30 máu thì sức mạnh của nó sẽ phát huy tối đa mà bây giờ tôi lấy cái chén thánh ấy Nên là tôi cũng không ngại em đâu anh em ạ à. Bây giờ chén thánh khỏe rồi hai sao trâu như ba sao luôn Đấy Kết hợp với cả những cái con ờ, Con con um, Saman nữa Saman hóa nữa thì Nói chung là cũng không ngại lắm Chỉ hy vọng là cái con uh, ờ, Saudivo là bắp đúng một con rồng thôi Đấy, hiện tại là tôi đang sử dụng một con bắp mala ở trong đội hình <clears throat> Thế nên anh em sẽ thấy là nó sẽ có bốn nguy rớt Ui thằng này chơi cái đéo đây Chơi cái gì mà roll 3 sao hả Đây có phải là God Clyde không God Clyde trong truyền thuyết không <laughs> Trông có vẻ hơi mềm nhỉ Clyde này trông có vẻ hơi mềm u Phải ừ, quá anh em ơi Saman nó Saman này nó là cái đội hình mà nó gọi là Hack sao ừ, Cái đội hình hack sao đấy anh em Bình thường có mấy cái con Saman một sao đấy yếu ơi là yếu luôn chả có tác dụng gì nếu mà đứng một mình nhưng mà khi mà vứt vào kết hợp đủ 4 Saman thì tự nhiên lại gọi ra một cái đàn toàn ba sao <laughs> toàn ba sao luôn nếu mà anh em có một con 5 đô một sao mà anh em vứt vào chắc chắn là ít nhất là anh em sẽ gọi ra được một con 5 đô hai sao đấy còn nếu không thì nó có thể là một con gấu gấu ờ, các cái bọn panda ấy thì thường là nó sẽ là ba sao đấy nếu mà anh em có con 5 đô đấy còn với những cái con 4 đô thì anh em cũng có thể có cơ hội gọi ra được một cái con một đô nhưng mà ba sao ui khỏe lắm anh em ạ mấy cái con một đô ba sao con nào cũng khỏe đây này cái thằng này nó đến lúc nó mạnh rồi đây này đấy cái khó là cái chỗ đấy đấy nhá đấy mà cái khó nó ló cái khôn nó ăn rồi không chắc là không cái thằng này bây giờ nó to rồi các bạn chả biết đường counter cả để nó to thế già ba vãi hết cả cướp già thật không phải saman đâu anh em ơi ừ chết nhéo thằng này nó ra con già ba nhở già ba luôn mà ôi già đa ba này nó quét thì thôi quét nhà thì kinh lắm bây giờ phải lé con già thôi nói chung là rôn ở đây lên ba sao cho nó trâu để nó không sợ cái quẹt của con già mà rôn hơi bị đen đấy anh em ạ tôi mới có bốn con rồng mập thôi trong khi là tôi có hai con từ đầu Đùa, từ, tức, tức là từ cái round 2 đến round 28 Sau 26 round mà tôi cũng chỉ thêm được hai con nữa Thật Ảo rồi đấy Nói thật với anh em mà nếu mà cái trận đấu này mà tôi không ra con Grim thì chắc là tôi cũng không chọn cái con này tôi chơi đâu chẳng qua là ra con Grim thì tôi mà chơi rồi đấy Đấy chứ còn, còn không mà tôi chốt người lướt tôi lướt cho nó nhanh Đánh con này làm cái gì Đấy gặp ngay nhà 9 giờ này chín Feather này bây giờ chưa có đam để kết liễu Được không? Được không? Được không? Được không? Được, được Vẫn được anh em ạ Có được không nhở? Hay, trói vào được cái con phong vũ rồi Được quá Nhưng mà hình như đối thủ đánh không phải phong vũ Đối thủ hiện tại đang đánh co là con đâu Nhưng mà đâu cũng đi rồi Hay quá anh em ơi Được đấy Ôi, sồng mập ra đi bạn ơi Thật Lâu quá thể luôn Bây giờ mới có bốn con Đỡ làm sao được 29 Round 29 mới có bốn con rồng ra nha Cay không như lại <clears throat> Mà tôi roll nhiều chứ Tôi roll nhiều ở level này chứ Rồi thêm được một con nữa cũng phấn khởi Ôi trời <clears throat> Round 31 mà còn chưa lên được dòng mập 3 thôi, tôi, Round sau tôi cáu lắm thôi tôi xả hết tiền đây anh em ạ Tầm này thực ra là vẫn không bị đẩy nhiều nhưng mà cảm giác nó bị cáu ấy nhưng mà đội hình nó chưa form được đúng cái cái, cái sức mạnh ở từng cái giai đoạn đấy anh em ạ Nên chắc là thôi round sau khả năng xả thật mạnh <clears throat> Không lên 10 nữa anh em ạ lên 10 Tầm này lên 10 thì cũng thế rồi Đá khác rồi ừ, Thằng này mạnh quá anh em ơi Có già ba Mạnh là thật Người ta thì uh, ờ, 4 đô 3 sao Ở rao thứ 24 Còn tôi ở rao 30 hai đô cũng chưa lên được 3 sao Nghĩ mà tưởng nó cay anh em ạ Wow Cay thế nhở đối thủ bây giờ 4 đô 3 sao thì nó ấm ấm rồi bây giờ nói thật với anh em là 9 mét thôi chứ còn gì ở à, đây từ từ nha con này con này con này con này đừng tới đừng tới đừng tới con này Scarlet Lancer được chơi với 9m nhưng mà nó nếu mà nó cặp 6 đá 9 6 đá 6 mét ấy thì nó cũng chả con này cũng chả có cái ý nghĩa gì Lancer này chỉ chiến thắng được ở trong cái giai đoạn mà bọn nó mới chỉ có 6 mét thôi chứ còn đến lúc mà 6 đá 6 mét rồi thì thôi chắc là cũng quýt luôn như đánh đấm gì ấy. đối thủ to quá rồi à. Ồ, giáp xoay này BKB giáp xoay nhỉ Cái gì cũng cần ấy Mà BKB nó chỉ có giảm sát thương nhưng mà máu nó bé Sự lựa chọn này tôi nghĩ là nó là hợp lý Đúng đắn đấy Tôi nghĩ là không sai đâu anh em Ui <clears throat> Run Thế mà mới ra là có, có, có thêm ba con ạ Đâu thêm hai con như tôi có bốn con từ đầu mà Giờ mới có 6 con anh em ơi Còn tận ba con nữa cơ Sao khổ thế nhở Rôn mãi nhau ra cay thật Máu sắp tụt về cái vị trí 20 ờ, máu rồi đấy Tụt xuống cái ngưỡng đấy là chúng ta bắt đầu đến cái giai đoạn báo động rồi Ui mẹ ơi Squire kìa con này nó gặp đỏ nó gọi đệ đấy ớ không phải tôi cũng phải đỏ đâu quên <laughs> tôi đang là saman mà mày quá anh em ơi tôi mà đỏ bây giờ tôi đẩy chắc uh, 50 máu nhiều thế nhờ ui ít tôi nhá mẹ ơi 21 máu á vãi cướp tầm này không đánh được thằng nào luôn ấy hả thôi hết tiền luôn đấy nhở sắp chết rồi đấy anh em ạ Tầm này thôi, thôi chắc là tôi nghĩ là roll hết tiền thôi anh em ơi Đánh đấm cái gì nữa hai con nữa Ôi hết tiền luôn anh em ơi Ra đi Ok Thật Ui, Hết tiền thật không, không ra này Ui tôi chết tôi rồi Ê Ôi tôi chết rồi Mẹ ơi vãi cướp còn hai con nữa cơ à Sao nhiều thế Còn tận hai con nữa anh em ạ Đắp chiếu thật rồi anh em ơi Ua <clears throat> Cay thật đấy Mẹ xong gặp thằng nó đẩy chết tôi này Ờ nhớ tôi có dùng một ba kìa Dùng một ba ở đâu ấy Dùng một ba ôi nhưng mà ở đâu ấy Tôi đã lên con dùng một ba đéo đâu Ôi mẹ ơi vừa lấy roll 50 tiền ạ <clears throat> Đấy anh em thấy giọng tôi đã phải thay đổi rồi Trời ơi mẹ nó đầy Chết rồi, gặp một lần nữa đi hả? 19 máu là vừa rồi ạ. Rồng mập ơi mày ra đi, 50 tiền đấu ra là sao? Ui mẹ ơi, thôi tôi phải bán con Lancer đi rồi. Không được rồi anh em ơi. Thôi chơi đỏ vào tôi anh em ơi. Saman nhéo giờ này nữa. Ok, rốn tiếp. Dạ. Hai con nữa anh em ạ. À. Một con thì tôi còn thấy nó còn có tí hốp cái đéo gì mà tận hai con nữa Không xong rồi Nào này đi luôn không nhở Vớ vẩn là giống như là như như là những cái trận trước là đi luôn đấy Anh em ạ à, Đi luôn thật đấy Sợ quá đi mất rồi Ồ, vậy đấy Bây giờ chỉ có xếp cờ thôi anh em ơi Xếp cờ làm nào để, để, để, để, để có thể là không chết được round này thôi đi mất Ui mẹ ơi, cái thằng già ba gặp cái thằng già ba này thì đỡ thế đéo được Ui mẹ, bay hết toàn bộ đội hình rồi kia Tôi xong rồi, ôi rồi ôi, 19 máu Sống không? Có sống nổi không? Ôi, chết tôi rồi, già nó quẹt thêm phát nữa kìa ơ ờ, ơ ờ, ờ, vẫn được, vẫn được, vẫn được Vẫn được, vẫn sống ấy à Ôi rồi ôi, hay quá rồng ơi Nào một con nữa ui hay Chưa, chưa, chưa chết, chưa chết Vẫn còn cơ hội 11 máu anh em ơi tí chết vãi đái có một cái cú combo đẹp ôi còn một con nữa thôi một con nữa thôi chén cuối chén cuối rồng ơi rồng ơi đánh vào level 9 ạ à. vãi đái thật nó lên được 10 luôn mà không ra rồng này một con nữa thôi chén cuối ui rồi đây rồi bán hết thì nó ra hay quá anh em ơi được được được được được được, được. hợp lý hợp lý hợp lý đây rồi ghép cái bkb lệ nhanh còn kịp anh em ơi nhanh còn kịp rồi bây giờ như nào nhở bây giờ như nào đây 18 máu đối thủ làm nào một phát nó đi luôn nhở làm nào nó một phát nó đi luôn không một phát nó đi luôn không một phát đi luôn được không một phát đi luôn đấy là tôi anh em ạ à. cái người một phát đi luôn là tôi ôi rồi ôi lần này nó nhiều quá nó đỡ nổi không Ui Cố lên dòng ơi Máu tụt kìa Ui Khạc chúng con già đi nào Khạc con già Từ từ nhá Batman có chưa Đồ, từ, từ từ từ từ Lấy con này lấy con này không Lấy con này lấy con này Lấy con này nữa Lấy con này nữa <laughs> Sống sống đi Sống đi Kịp không Kịp không Kịp không Kịp không Kịp không bạn Kịp không Ồ ồ ồ ồ U vẫn sống này U Vua sinh tồn đây rồi Vua sinh tồn đây rồi anh em ơi <laughs> Hay quá nhờ Ừ được đấy nhờ Được nhờ Đây một với 10 luôn này Thật luôn Hay Thế thôi tôi không cần Lancer nữa anh em ạ ừ, Lên 10 kẹp 4 gót rồi Tầm này được rồi Đánh ở 9 anh em ơi Ui dồi ba sao ba sao hai đô Chiến với cả Cả cả cả 3 sao 4 đô anh em ạ Vào trong trận đấu đùa thật luôn đấy Vào một phát là toàn bộ đội hình của tôi bay màu còn mỗi con rồng mập mà Đấy, bây giờ Grim có quẹt được phát được không thôi Đấy, nếu mà Grim quẹt được ý, thì là ngon Grim mà không quẹt được thì là ăn cứt <clears throat> Cái quan trọng là con Grim nó có quẹt được không thôi Đấy, quẹt được thì tức là sẽ có combo Phải dồn đồ cho Grim anh em ạ Grim nó phải bắt buộc nó phải quẹt được Đấy, tôi cho là cái chén để nó có thể là, là kháng phép rồi Nó thêm kháng phép thì chắc là khi mà nó nhận một cái combo trưởng với 2009 máu này thì chưa thể chết được đâu ừ, giảm 15% kháng phép ok thạch sinh lực u uh, đây rồi đây rồi món này được món này được món này được tăng mana nhanh đây rồi huyết trượng ngon quá anh em ơi ừ, quá hợp lý luôn anh em ạ Chân phải đấy chân phải đấy ok đấy <clears throat> thế này thì chắc chắn là sẽ có combo ổn rồi đấy grim này là sẽ quẹt được nhưng mà tôi đang có một cái cái cái, cái, cái ý tưởng mới ừ. đấy là nếu mà chúng ta cho đồ cho con Storm Saman thì sao nếu mà Storm Saman tung trưởng trước thì sao ờ sai toàn bộ đối thủ ở trong Static Storm ổn không quá ổn luôn anh em ơi và đây nữa này chúng ta sẽ cướp cái vị trí này ở đây có con Light Spirit Ui rồi ôi anh em ơi Được không Được không Rồi ôi combo đẹp Nhưng mà cũng không mất nhiều máu lắm nhở Sao yếu đấy nhở Ơ à, Rõ ràng là là combo thì cũng đẹp đấy Nhưng mà có vẻ như là không ăn thua Không ăn thua anh em ơi Nhưng mà tao vẫn khỏe lắm Ồ Ồ Ồ Chết thôi Rồng của tôi sắp hết máu rồi kìa Ôi tôi chết tôi Không Vẫn Ôi rồi Vẫn sống Ôi rồi ôi Tí thì chết anh em ơi Hay quá Ôi rồi Mẹ máu tụt gần chết rồi thì nó lại sống anh em ạ U uh, Light Spirit này live split cho vào lên 10 là, là vừa đủ tiền đấy Đấy Nhưng mà để tăng cái phần thử thách Ở trong cái con game này cho mang người tình nó giật gân hơn đấy, Nó thử thách hơn Tôi quyết định không chơi ở 10 uh, ờ, chơi ở 9 luôn nha anh em nhá <laughs> để xem là, là, là như nào nhờ uh, được đấy ý tưởng hay đấy đấy là đội hình 9 con đánh với cả 10 con tối thượng ok <clears throat> tôi không thèm up 10 luôn nha anh em nhá tôi đủ tiền up 10 tôi không thèm up 10 luôn đấy, tôi không thèm kẹp line street vào luôn thử xem là liệu rằng nó có thể ăn đổi tôi không ồ ăn hộ cái bạn ơi tôi nhìn là thấy tôi bất tử rồi anh em ạ à. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời trời trời trời trời trời trời trời trời Ui trời ơi, khỏe Sao mà nó khỏe thế anh em ơi Ui trời <clears throat> Khó rồi Khó cho đối thủ Một rau nữa là bay màu rồi anh em ơi Tôi không thèm lên 10 luôn Đấy, thử thách chơi đội hình ở 9 <laughs> Không cần lên 10 anh em ơi Lên 10 thằng này nó bay màu với tôi ngay Tôi vừa lấy tôi lên 10 tôi kẹp Light Speed này Tôi kẹp God này Tôi kẹp Lancer này Đấy nhưng mà tôi không tèm lên 10 luôn không thấy không Đánh bây giờ là ăn nhau ở xếp bài nha anh em nhá Ăn nhau ở xếp bài thôi ừ, Ăn nhau này bây giờ Tôi là tôi sẽ cướp con gì Light speed Đương nhiên rồi combo đang là Sờ tôm Saman Đúng không Tí chưa u u u làm sao làm sao làm sao ớ vẫn cướp được vẫn cướp được ui hay quá anh em ơi trời ơi ui combo đẹp này quẹt mực đẹp quá thế thì bạn chết rồi bạn chết rồi bạn chết rồi hạt trúng có con rồng hay ui rồi ôi combo đẹp chưa hai máu thì đi rồi còn gì nữa bất tử rồi ui rồi ôi khỏe đấy nhở <laughs> ngoài những cái pha mà suýt nữa thì xuống hố ra thì còn lại thì cũng thấy khỏe phết đấy anh em ạ không cần lên 10 luôn này anh em thấy không đấy có lên 10 đâu tiền thì thừa rồi thừa từ lâu rồi Quỳnh ấy Trời thế mới biết được cái bộ này là mạnh Anh em ạ à.